Kính chào bà con Sau đây là bản tin à, giá tiêu hôm nay ngày 5 tháng 2 Giá tiêu trong nước dao động trong khoảng là 56 đến 59 ngàn đồng trên kg Cụ thể Tại một số địa phương như sau Tại chư C Gia Lai 56 ngàn đồng Đắk Lắk 57 ngàn đồng Đắk Nông 57 ngàn đồng Bình Phước 58 ngàn đồng Đồng Nai 58 ngàn đồng Bà Rịa Vũng Tàu 59 ngàn đồng Kính chào bà con Sau đây là bản tin giá cà phê ở trong nước hôm nay ngày 5 tháng 2 Giá cà phê trong nước giàu trong khoảng 42.000 đồng. Cụ thể tại các địa phương như sau: Đắk Nông 42.700 đồng, Gia Lai 42.700 đồng, Đắk Lắk 42.800 đồng, Con Tum 42.800 đồng và Lâm Đồng là 42.400 đồng. Tạm biệt bà con.